Sau tuổi 30, mỗi người phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt mình. Dù thân thể do cha mẹ sinh ra, nhưng khi lớn lên, sự thay đổi tướng mạo đều do nội tâm. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của một người có thể biết được tâm tính. Diện mạo xinh đẹp vốn là lợi thế của người phụ nữ. Trong xã hội hiện đại, điều này càng chính xác hơn. Phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp thường có nhiều cơ hội trong cuộc sống. Ngược lại, một số phụ nữ có ngoại hình kém sắc dễ gặp rắc rối khắp nơi. Một thông điệp được lan truyền liên tục trên mạng xã hội thời gian vừa qua đó là diện mạo của một người được cha mẹ cho trước 30 tuổi và sau 30 tuổi là do người đó quyết định. Chuyện kể rằng một lần Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam đến làm nhân viên cho chính phủ. Người đàn ông này rất có tài năng nhưng vị Tổng thống vẫn không tuyển dụng. Khi người phụ tá hỏi nguyên nhân vì sao lại không tuyển người đàn ông kia, Tổng thống nói, tôi không thích tướng mạo của anh ấy. Thấy khó hiểu nên người phụ tá tiếp tục hỏi, chẳng lẽ một người khi sinh ra đã không được ưa nhìn thì cũng là lỗi của họ sao? Tổng thống Lincoln trả lời, mỗi người đều do cha mẹ sinh ra, nhưng sau 35 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình. Con số 30 hay 35 tuổi chỉ là sự tương đối, cũng có câu nói là 40 tuổi. Những câu nói này là để hướng con người sống lương thiện, bởi vì lòng tốt làm cho con người có diện mạo xinh đẹp hơn. Quả thật, trong cuộc sống, con người khi đến tuổi trung niên thì tướng mạo sẽ phản ánh rõ tính cách và phẩm chất của người đó. Chẳng hạn, một người có tấm lòng khoan dung thì ắt sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính tình hiền diệu thì tướng mạo sẽ đẹp một cách nhu hòa thánh thiện. Người có tính cách thô bạo lỗ mãng thì tướng mạo sẽ luôn là hung dữ. Người có lòng dạ nhỏ mọn thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí. Hai hàng lông mày nhíu chặt, người sở hữu vẻ bề ngoài trẻ trung và xinh đẹp thì nhất định là người đơn thuần, lương thiện. Đó chính là kết quả của quá trình tu dưỡng tâm tính và hành vi phản chiếu lên khuôn mặt. Quan sát tướng mạo của một người cũng sẽ thấy được vận mệnh tương lai của người đó. Tuy nhiên, tướng mạo của một người hoàn toàn có thể dần cải thiện được. Tướng mạo đẹp là do sự quyến rũ từ trong nội tâm mà tản ra bên ngoài. Trong quá trình giao tiếp, ngôn ngữ chỉ chiếm 7%, giọng nói chiếm 38% và thông tin hình ảnh chiếm 55%. Vì thế, người đẹp và thanh lịch sẽ mang đến cảm giác thoải mái trong lời nói và việc làm của họ. Muốn có tướng mạo đẹp ở tuổi trung niên, hãy thường xuyên tu dưỡng những điều dưới đây. Tu dưỡng nội tâm, vẻ ngoài của một người chính là phản chiếu những suy nghĩ bên trong của người đó. Tướng do tâm sinh, muốn vẽ bề ngoài đẹp thì nội tâm cũng phải tốt đẹp. Một nhà tâm lý học từng nói, Tâm tình của một người là như thế nào thì cuộc sống của người đó sẽ là như thế, vận mệnh của người đó cũng sẽ lại giống như thế. Nếu bạn muốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ưa nhìn thì bạn hãy rèn luyện cho mình cách nhìn thế giới bằng một tâm hồn cao đẹp. Khi đó bạn sẽ không chỉ thấy rằng mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ mà cả hình dáng bên ngoài của bạn cũng sẽ ngày càng đẹp hơn. Luôn nở nụ cười, nụ cười của một người luôn làm rung động người khác, khiến mọi người vui vẻ thân thiết và gần gũi nhau hơn. Mỉm cười không chỉ mang lại mỹ cảm cho người khác mà còn giúp truyền đạt tin tức mà người khác dễ dàng tiếp nhận nhất. Nụ cười rạng rỡ luôn mang đến cho người khác niềm vui và hạnh phúc, mang đến sự thỏa mãn về tinh thần. Luôn nở nụ cười trên môi chính là cách làm đẹp tiện lợi và hiệu quả nhất của một người. Thông qua đó bạn có thể tạo thiện chí trong mắt mọi người, tạo ra giá trị lớn hơn mà không hề tốn chi phí nào cả. Khen ngợi một cách chân thành, con người ai cũng thích được nghe những lời khen ngợi đầy ngọt ngào, nói những lời khen ngợi, khích lệ người khác cũng sẽ làm rung động tinh thần của người đó và kết quả là nó sẽ phản ánh ra bề mặt của người đó. Khi nói ra những lời thiện, lời tốt đẹp thì bản thân mình nghe là nhiều hơn, từ đó cũng tự nhiên càng thêm xinh đẹp. Cách cư xử đàng hoàng, sở dĩ con người xấu xí là do thường xuyên tức giận, oán trách mà ra, người đoan trang trắng trẻo, vẻ mặt rạng ngời, thân thể mềm mại gặp người người thích là kết quả của tu dưỡng mà ra. Chính vì thế, người có lòng khoan dung và ít tức giận hơn thì sắc mặt tự nhiên tốt lên. Luôn biết cảm ơn, người có lòng biết ơn chính là người có nội tâm tốt đẹp. Người mà trong lòng tràn đầy hương thơm thì bên ngoài cũng sẽ xinh đẹp rạng rỡ. Hãy biết ơn tất cả những gì bạn đã đạt được. Hãy biết ơn một bông hoa, một ngọn cỏ, một con người và một sự vật không ngừng học hỏi nếu một người phụ nữ có hiểu biết thế giới nội tâm của họ sẽ thay đổi sự giáo dưỡng sẽ ảnh hưởng đến tính khí cách nhìn và cách đối nhân xử thế của họ vẻ đẹp nội tâm bên trong này sẽ trở thành một phần của hào quang của cá nhân và tỏa ra và dần dần sẽ được những người xung quanh cảm nhận được vẻ bề ngoài của một người có thể thay đổi dần dần vẻ ngoài đẹp đẽ sẽ toát lên sức hút độc đáo từ trong ra ngoài Khuôn mặt xinh đẹp xuất phát từ tính tình hiền lành, nhân hậu rất đáng để tu dưỡng.